Nối tiếp mùa 1, ở mùa 2 này, giải đấu gian ga dốc sẽ tiếp tục khởi màn, nơi nhân loại sẽ được tha thứ và sống sót nếu họ có thể đánh bại các vị thần trong 13 trận đấu. Luật chơi thì ta chỉ cần biết là đánh đến khi chết hoặc đầu hàng thì thôi, ở 3 vòng đấu lúc trước. Chúng ta đã được chiêm ngưỡng những màn đấu đẹp mắt đến từ nhân loại và thần, và tỷ số hiện tại thì thần đã thắng 2 vòng đầu. Nhưng đến vòng thứ 3 thì nhân loại đã chiến thắng nên tỷ số sẽ là 2, một nghiêng về thần và theo cô nàng Brandhilder thì cô nghĩ các vị thần sẽ không chịu để thua nhân loại hai trận liên tiếp đâu. Và ở vòng đấu tiếp theo thì người đại diện phía thần sẽ là Hecquin, một cựu vị thần sức mạnh và chủ nghĩa anh hùng của con người ở Hy Lạp. Đang trên đường đi thì Loki đến. Cậu ta nói anh lại thân thiết với lũ Vakize đó phết nhỉ, nhưng cũng đúng khi chúng ở Bắc Âu. Còn anh từ Hy Lạp, nhưng dù là vậy thì các người vẫn là Á thần lai tạp. Hecquin thì anh không quan tâm. Anh biết loài người là đối thủ xứng tầm, nên với tư cách là đại diện của phe thần linh và là một chiến binh thì nhiệm vụ của anh chính là chiến đấu hết mình. Còn một chuyện nữa đó là anh phản đối sự diệt vong của loài người, nên anh sẽ thổi bay mọi đối thủ và với chiến thắng trong tay. Anh sẽ thỉnh cầu cho nhân loại được cứu rỗi, phía bên hai người này thì góp lại không biết ở vòng 4 này nên cổ vũ cho bên nào. Nhưng Bran đã nói là đối thủ của Hedwin đã được chọn và hắn chính là kẻ mà cô ghét nhất. Một tên cận bã bẩn thỉu nhất trong đám cận bã, hắn chính là thứ rác rưởi nhất từng tồn tại. Màn thứ tư sau đó cũng được mở màn và đối thủ của Hackwin không ai khác chính là Jack Phanh Thầy, một kẻ sát nhân tàn bạo tàn ác nhất trần đời và đây sẽ là trận chiến giữa chính nghĩa và tàn ác. Hackwin khi thấy kẻ địch là tên rẻ rách này thì anh cực kỳ tức giận. Tại sao nữ bố, Adam, Sasaki đều là những người xứng đáng đại diện cho nhân loại? Thế mà tên hạ đẳng này lại có mặt ở đây, anh không phục việc hắn đại diện cho nhân loại chút nào. Một tên sát nhân khát máu tàn nhẫn với các thiếu nữ như này xứng đáng bị thiến, và thêm một thông tin nữa thì hắn chính là ác mộng ở thế kỷ 19, ít nhất 5 cô gái bán hoa đã bị hắn giết bằng dao ở khu ổ chuột của London. Cảnh sát đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bó tay, và ngay cả nhà văn trinh thám thông minh nhất thế giới đây cũng đau đầu về việc tìm ra hắn. Và đến tận bây giờ, anh mới nhìn thấy tận mắt Jack phanh thây bằng da bằng thịt. Trước khi trận đấu bắt đầu thì Hedwin có kêu Jack hãy nhận thua đi. Anh sẽ thuyết phục rất không đẩy người đến Niphem, và Jack thì ông ta khá là cảm kích thì Hedwin chấp nhận yêu cầu chiến đấu ở London. Đây cũng là địa hình tủ của hắn, và về đề nghị đầu thì hắn xin phép từ chối vì đã đánh là phải khô máu mới là đàn ông. Hắn sau đó rút ra hai cây song kiếm cô Jizo và ghép nó lại thành một cây kéo được hắn gọi là thần khí luyện thành vô lun. Nó bén đến mức chỉ cần quơ nhẹ là cây trụ điện liền bị cắt mỏng đến mức chưa định hình được. Trận đấu sau đó bắt đầu nhưng Jack lập tức bỏ chạy khiến mọi người đứng hình mất 5 giây. Nghĩ rằng khớ này dám sĩ nhục mình nên anh đã đuổi theo. Hắn bên đây thì đang uống trà. Hackwin vừa đến gần thì liền nhìn thấy bẫy. Anh giật dây một cái là toàn bộ dao ở trên bắn vào anh nhưng nó không hề hấn gì khi vũ khí của con người không thể gây hại đến cơ thể của một vị thần. Anh sau đó chạy đến tấn công nhưng Jack liền bắn dây móc rồi theo đó mà bay lên trên nóc nhà. Hackwin đã đoán được nước di chuyển nên đã phóng nhanh đến choảng một phát nát luôn cây kéo. Anh chuẩn bị kết thúc hắn ở đây thì Jack đã ném ra hàng trăm cây dao ghim thẳng vào người anh. Lúc này thì Jack cùng nói luyện khí vô luôn trong cây kéo đó chỉ là xạo chó, và vô luôn thật của hắn chính là chiếc túi tạo ra hàng trăm cây dao này. Góp ở bên đây thì đang không hiểu tại sao Bran lại chọn tên Jack này, nhưng em có biết con người giỏi hơn thần thánh điều gì không? Đó chính là sự hiểm độc. Hiện thân cho ác tâm vô hạn của nhân loại là thứ vũ khí hoàn hảo để chống lại vị thần chính trực nhất. Trở về cuộc chiến thì một bên ném dao còn một bên phá dao. Nhưng dần dần Jack điều thay đổi cách ném, những con dao liên tục đâm vào Hedwig khiến anh mất máu khá nhiều. Nhưng anh bỏ qua sự đau đớn đó và dần dần tiến đến rắc rồi chuẩn bị dùng một đòn chí mạng nhưng hắn đã kịp lấy ra một cây rủ để đỡ đòn tấn công. Hedwin sau đó cũng bắt đầu kêu gọi sư tử Nemea chiếm lấy mình, những hình xăm sau đó dần dần hiện ra. Anh sau đó triệu hồi sư tử lao đến tấn công phá hủy cây dù ngàn đồ của Jack. Hắn thì cũng chịu phun máu nhưng Branco nói màn hay vẫn chưa đến đâu. Jack sau đó đứng dậy và nạp cho mình một con dao khí luyện siêu to khổng lồ qua tập 2. Hình xăm của Hedwin đang dần lan ra khắp cơ thể. Tuy nhìn khá đẹp nhưng đằng sau nó lại khác, đó chính là khế ước. Ngay trước khi trở thành thần, Hedwin đã hoàn thành 12 chiến công và thành thạo 12 thần kỹ. Nhưng sức mạnh to lớn đó cũng có cái giá của nó. Mỗi lần anh dùng sức mạnh đó thì hình xăm sẽ lan rộng ra. Mỗi mm như vậy sẽ khiến anh ấy chịu một nỗi đau khủng khiếp đến mức có thể hạ gục một vị thần bình thường. Và nếu như hình xăm phủ khắp cơ thể thì anh ta sẽ phải chết. Đó chính là dùng sinh mạng để hoàn thành 12 kỳ công tai họa và tội lỗi. Quay về Thê Thebes Hy Lạp vài ngàn năm trước, có hai thằng trẻ trâu đang ăn cắp con bê của cậu nhóc này đem đi bán. Nhưng cô bé cố gắng ngăn lại vì cậu định đổi con bê này để lấy thuốc cho mẹ nhưng sau cùng cùng bị bọn nó đánh đạp và lấy mất con bê. Ngay lúc này Onsides đã xuất hiện. Cậu ta chính là Hedwin sau này. Cậu lập tức lao đến đánh hai đứa kia nhưng cái kết su cả na. Lúc đó Hedwin chỉ là một cậu bé yếu đuối nhưng lại có một tinh thần mạnh mẽ và chính trực không ai sánh bằng. Trong các trận đánh nhau, và trong lúc đi săn thì cậu luôn tiên phong với cơ thể yếu đuối của mình vì mục đích bảo vệ chính nghĩa. Cho dù có ăn hành củng mặc kệ, không gãy xương là vẫn còn khô máu được và ở thời đại này, có một thứ gọi là máu của Zeus hay còn gọi là Ambrosia. Tuyên truyền rằng nếu một anh hùng đích thực uống nó thì họ sẽ trở nên bất tử, tuy nhiên nếu không phải thì họ sẽ chết ngay lập tức. Anh hùng Achilles được cho là đã trở nên bất khả chiến bại nhờ Ambrosia. Cậu thì chỉ muốn có được sức mạnh để bảo vệ chính nghĩa, đứng trước hai con đường địa ngục và thiên đường. Cậu không ngần ngại gì mà chọn con đường khó khăn để rèn luyện cơ thể của mình. Một thời gian sau thì những đứa trẻ đó lớn lên. Cậu bé yếu đuối ngày nào đã trở thành một anh chàng cao to hàng to. Năm 2000 trước công nguyên, Hội đồng Volhalia tổ chức một cuộc họp về tồn vong của nhân loại. Cô nàng ngực to như trái bóng này nghĩ chúng ta nên dạy cho nhân loại một bài học. Vì ngoài việc khiến động vật tuyệt chủng ra thì bọn chúng luôn phát động chiến tranh. Thế là thần chiến tranh Ares này xung phong xuống trừng trị những con dân Tibet, nhân loại bên dưới chỉ có thể cầu nguyện và cam chịu. Nhưng ngoại trừ một người, đó chính là Onsides. Anh một mình đứng ra chiến đấu với Ares nhưng dù có bị như thế nào, anh cũng không khuất phục và đứng dậy. Thần linh tự ý tạo ra sinh linh và cũng tự ý quyết định số phận của nó. Con người là sinh vật yếu đuối nên đó là lý do có người chọn sống tử tế và có người làm điều xấu, điều tốt. Khao khát sống chính nghĩa tồn tại trong mỗi kẻ yếu đuối. Vì biết mình yếu đuối nên con người luôn tuyệt vọng cầu nguyện. Thế vậy mà thần linh vẫn trừng phạt và nếu đã vậy thì anh sẽ dùng cả sinh mạng của mình để chống lại thần linh. Onsides sau đó lấy ra lọ máu rớt và uống nó, thế là cả thể xác của cậu lập tức được nguồn máu kiểm duyệt. Sau khi màn khói bay đi thì Onsides xuất hiện với quả tóc trắng tinh. Một tên lính lập tức lao đến nhưng anh chỉ cần một đòn, những tên khác cùng lao đến nhưng sau một hồi thì anh đã một mình cân hết bọn chúng. Fred thì ông ta cũng phải bất ngờ trước khả năng và sức mạnh của Onsides. Cả hai sau đó cùng bị tấn công với một cú đấm dồn hết lực thì thần rất đã xuất hiện và ngăn lại. Ông ta cũng biết cậu chính là người uống máu của ông nên bây giờ ông sẽ cho cậu thành thần. Osides thì anh cũng không hại gì mà nói ra điều kiện của mình đó chính là ngài hãy thể là sẽ không bao giờ làm hại người dân nữa. Ngài rớt cũng chỉ biết mỉm cười và chấp nhận. Từ đó Osides về trời và trở thành thần với tư cách là một đứa con của rớt. Anh được đặt tên theo vợ của rớt là Hera và trở thành Hedwin. Trở về hiện tại thì Jack đã bay đến xèo mũi dao của mình ra phóng đến đồng thời ném liên tục những cây dao nhỏ. Cây dao lớn của hắn phóng đi và thu lại như một chiếc boomerang. Hedwin sau đó chạy đến tấn công nhưng hắn lại nhẹ nhàng nhảy lên trời. Dây bẫy sau đó được hắn răng khắp nơi. Jack sau đó rất dây khiến hàng trăm cây dao phóng đến và ghim liên tục vào anh. Hedwin dùng chiến công thứ 6 gọi là hô điều phiêu phong tạt một đòn khiến toàn bộ cây dao phi ngược về phía hắn và phá hủy được cái mắt kính tỷ đô vì mất đi đôi kính. Hắn lộ ra con mắt màu đỏ cực kỳ đáng sợ, con mắt đó của hắn có thể nhìn thấy một ý chí kiên định của anh. Hiện tại thì hắn vô cùng phấn khích khi đây là lần đầu tiên mình giết một vị thần. Qua tập 3, trở về những năm cuối thế kỷ 19 ở London, Jack lúc đó là một cậu bé nghèo, đến nỗi việc kiếm đồ ăn trong thùng rác cùng bị đánh đập từ khi còn bé. Cậu đã sở hữu cho mình con mắt màu đỏ, thứ có thể nhìn thấy được cảm xúc và nguồn năng lượng của từng người. Sau một hồi năn nỉ lão đầu bếp thì Jack đã thành công mang được ít đồ ăn từ thùng rác về cho mẹ mình. Mẹ của cậu là một cô gái bán hoa. Bà bị khách làng làm cho có thai 5 lần, lần nào cũng phá bỏ. Nhưng vì lý nào đó mà bà ấy lại giữ lần mang thai thứ sáu và sinh ra Jack. Có vẻ như ở thời đại này, những người nghèo chỉ còn một công việc đó mới có thể kiếm sống. Khi cậu nhìn thấy cảm xúc hạnh phúc ngập tràn trong cơ thể mẹ mình thì cậu cũng hạnh phúc lan. Ngày hôm sau quay về thì thấy bà Mary khóc rất nhiều. Có vẻ như người đàn ông mà cô ta xe đắm từ lâu đã kết hôn. Ông ta đã nói là khi thành công với nghề biên kịch thì sẽ quay lại tìm cô. Nhưng lời hứa đó từ 13 năm trước rồi, ấy vậy mà cô vẫn còn tin. Sau vụ này, bà Mary không còn là một phụ nữ xinh đẹp nữa, con người của bà giống như bị ma nhập. Cậu cố gắng an ủi nhưng bà ta nói rằng nếu không có được anh ta, thì mày có ý nghĩa gì nữa chứ? Và lẽ ra, tao nên bỏ mày như bỏ những đứa khác. Đọc đoạn này có vẻ mọi người sẽ biết cha của Jack chính là người đàn ông không giữ lời hứa đó. Đến bây giờ cậu mới nhận ra, màu sắc tình yêu của bà không dành cho cậu, mà cậu chỉ là công cụ kết nối mẹ cậu với tình yêu của bà. Thấy màu sắc đỏ nhộn đó, cậu nghĩ mẹ mình không nên mang thứ màu sắc kinh tởm đó nên cậu đã tự tay giết bà để giải thoát cho mẹ của mình. Khi bóp cổ thì trong người bà tỏa ra một màu tím, đây chính là màu sắc của sợ hãi. Thế là cậu đã đắm chìm vào màu sắc tuyệt đẹp này sau khi hoàn thành bức vẽ đầu tiên của cuộc đời mình. Cậu liền di chuyển đến tìm bố của mình và rạch cổ ông ta. Thế là cậu sau đó rời ra ngoài và liên tục đi tìm những cô gái bán hoa để chiêm ngưỡng màu sắc tuyệt đẹp ấy. Hedwig lúc này lao đến đập, ám sát và dồn rác vào đường cùng, Jack lúc này dùng móc để bay lên nhưng bay lên thiên đàng. Hackwin ở dưới đập một phát tòa nhà SAPP xuống. Và để kết thúc cuộc chiến này, anh sẽ kích hoạt chiến công thứ 7. Bỏ mộng Grid, Jack ở trên nhanh chóng dùng cái đồng hồ phi thẳng đến Hackwin. Nhưng anh chủ quan cho rằng cái đồng hồ đó không si như đến thần, thế là nó lập tức cắt mất cánh tay của anh. Thế là chúng ta lại bị Jack lừa một cú nữa. Mặt đồng hồ đó mới chính là vũ khí thật sự của hắn ta, Lucky lúc này mới giải thích. Volume mà hắn nói không phải là cái túi, cũng không phải là cây dao, mà là đôi găng tay, và mọi thứ mà đôi găng tay đó chạm vào thì sẽ liền thành thần khí. Luki thì cậu nghĩ rằng mọi thứ đã được lên kế hoạch từ đầu bởi Bran, và cô ta bây giờ cũng nói đây là do cô dàn xếp, lúc đó cô đã gõ cửa đến tìm và chọn lốc. Cô bé thì không chấp nhận mình lại trở thành luôn cho một tên sát nhân khát máu đó, và để một Vakize trở thành luôn của một con người thì linh hồn phải hòa thành một, và cô không đời nào hòa làm một với một kẻ điên nhưng ông ta sau đó đã xuất hiện phía sau và đe dọa ép buộc Locke phải trở thành Volun cho hắn, và Locke, người thứ 11 trong 13 chị em Valkyrie có sức mạnh mang tên vũ khí giả, và rắc chỉ cần cầm một viên đá lên là nó liền được cường hóa và bắn với một lực cực mạnh. Qua tập 4, Ares đã khóc vì nghĩ Hedwig sẽ không thể chiến thắng trận này nhưng anh liền bị rớt đấm một phát để tỉnh lại. Đây là cuộc chiến của một vị thần và con người, nên 30 vẫn chưa phải là Tết, Hedwin thì anh vẫn cho thấy mình chả đau đớn gì mà còn bình tĩnh buộc cánh tay lại. Jack thì hắn ta phải vỗ tay nể phục vì Hedwin bị dồn vào đường cùng nhưng niềm tự hào của anh ta vẫn đang dâng trào và sự thịnh nộ đang sôi sục trong yên lặng. Hedwin cũng đã biết con mắt màu đỏ của Jack có thể nhìn thấy được cảm xúc và chính con mắt này đã giúp ông ta sống sót trong thế giới đầy rẫy kẻ ác. Màu sắc cảm xúc và hắn ta thấy là một tác phẩm nghệ thuật. Màu sắc của nỗi sợ nó thuần khiết và không pha tạp. Đó là vẽ đẹp không gì có thể sánh bằng. Nghe được điều này Hedwin cho rằng giấc đã thua. Anh không cần biết hắn trở thành ác quỷ vì cái nghèo không lối thoát hay vì phải chịu đựng sự đau khổ. Anh chỉ biết rắc đầu hàng trước sự tuyệt vọng và để bản thân rơi vào khoái lạc. Người anh sau đó liền tỏa ra một màu sắc cực chói khiến rắc ngỡ ngàng vì đã từng nhìn thấy nó ở đâu. Và lúc này thì anh cũng nói luôn là với tư cách là người và thần, anh đã nhìn nhận mọi thứ và cho ra con người thật ngu ngốc, khinh miệt, đồi bại, lừa dối, nịnh bợ, ô dâm, phản bội, tàn bạo, lười biếng, ích kỷ, tham lam, tuyệt vọng, nhưng dù là vậy, thì anh vẫn yêu thương con người, màu sắc của anh tỏa ra sáng chói khiến Jack sau đó chắc chắn rằng đây chính màu sắc tuyệt vời của mẹ mình. Ông chưa từng nghĩ rằng mình sẽ một lần nữa chiêm ngưỡng lại được màu sắc ấy. Hedwin sau đó ném cây chùy của mình tạo ra một vòng xoáy triệu hồi địa ngục khuyển ba đầu. Từ trong lỗ đen, ba con quái vật xuất hiện và cắn vào anh. Đây chính là chiến công thứ 12. Địa ngục khuyển ba đầu, Cerberus. Đây là một hình dạng tối thượng, nhưng cái giá phải trả chính là sinh mạng của mình, nó sẽ từ từ ăn mòn Hedwin. Việc của anh bây giờ là phải tiêu diệt được rắc càng sớm trước khi bị hình xăm lấn át khắp cơ thể. Anh sau đó lao đến với những đòn đấm cực mạnh. Rắc với cơ thể nhạy bén của anh đã né được và liên tục ném đá. Mọi thân khí mà rắc tạo ra đều bị Hedwin phá vỡ. Lúc này anh định dùng đại anh hùng quyền để kết liễu nhưng rắc đã nhảy múa trên cánh tay của anh, rồi lùi ra xa cường hóa cái nắp cống đỡ lại đòn đánh. Nhưng lực đấm của anh xuyên qua cái nắp và bay thẳng vào mồm rắc, rất may là nó đã yếu đi nhờ cái nắp cống, Jack sau đó rút lên trên nhưng liền bị Hackwin phi đến chớp choàng choảng một phát chí mạng, rồi bị mũi sắt của Thành đâm vào. Hắn sau đó cố gắng rút mũi sắt ra và cường hóa áo cái choàng để cắt ngôi nhà. Nguyên một tòa nhà sập xuống khiến anh phải một mình chống đỡ nó. Mọi tất đất ở London này đều là vũ khí của Jack. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng anh đã trồi dậy. Jack liền check lại cảm xúc thì thấy anh vẫn còn giữ nguyên màu đó khiến hắn đã bật cười. Jack đã cảm ơn Hedwin vì nhờ có anh mà hắn ta mới biết màu sắc của mẹ mình là giả tạo. Hắn không hề biết tình yêu chân thành lại đẹp đẽ đến như thế, và bây giờ hắn sẽ nhuộm Hedwin bằng màu sắc mà mình yêu thích. Jack sau đó dùng một thanh gỗ và một cánh cửa để làm vũ khí. Cả hai lao đến chiến đấu trực diện. Hedwin lúc này gồng lên và đấm một phát nát cánh cửa và trúng vào bụng khiến hắn hộc tiết. Hedwin cũng đã sắp hết thời gian nên anh vội lao đến liên tục đấm. Jack vừa né vừa đợi thời cơ rồi dùng thanh sắt đâm vào mặt, nhưng không may nó chỉ xuyên vào sát mắt, Jack thì dù ăn quá nhiều đòn nhưng hắn vẫn đứng dậy nổi. Qua tập 5, Jack từ từ đi đến dùng cây sắt đâm nhưng anh đã đấm một phát vào mặt. Trước khi gục ngã thì Jack đã ý thức lại rồi dùng hai tay đâm vào người Hedwin. Trận chiến đã kết thúc, Jack đã nhượng máu của mình lên găng tay và cường hóa nó. Hedwin thì anh cũng mỉm cười hỏi giờ tâm của ta có màu gì, nó có thay đổi không? Jack thì ông nói là tâm của ngài không thay đổi nên tôi đã thua rồi. Hedwin sau đó ôm Jack và nói rằng dù là bất cứ lúc nào, anh cũng đều yêu thương nhân loại rồi từ từ tan rã, rắc sau đó nhặt chiếc mũ của mình lên và ôm bụng rời đi. Đối với ông nếu được ban cho một điều ước, ông sẽ ước gặp lại Hedwig. Toàn bộ khán giả ở đây ai cũng khóc và ném đá vào ông, nhưng Rắc chỉ mỉm cười và đứng vững cúi chào như một quý ông trước cơn bão đá. Bran sau đó đổ nước thánh vào ly của Hedwig. Cô xin lỗi anh vì đã để anh cạnh những con người đó và hứa rằng mình sẽ gặp lại anh sau khi trận đấu kết thúc. Gareth thì anh cũng khóc rất nhiều, rất sau khi biết hai bên đang ngang bằng thì ông gồng lên bộc phát ra một nguồn năng lượng cực mạnh nổ tung mọi thứ xung quanh. Ông ta tuyệt đối không để loài người dẫn trước được. Loki sau đó hẹn Thích Ca đến nói chuyện ở hồ nước. Vừa thấy cái mặt thằng này là Thích Ca luôn hỏi mày muốn đánh nhau à, nhưng Loki hẹn ra đây chỉ để nói chuyện thôi. Vì đây là lần đầu Loki thấy volume của các Vakise nên có hơi phấn khích, nhưng từ trận đấu đầu tiên, có một điều khiến cậu bận tâm, đó là chúng có thể chống lại sức mạnh của các vị thần và khiến họ gặp khó khăn thậm chí là giết chết các vị thần, và Volun thực sự mạnh đến như vậy sao? Và theo Loki nghĩ thì làm sao có cái chuyện các thần lại để bọn Á thần và Kize ăn ra như thế? Sau một thời gian suy nghĩ thì Loki nhớ ra một cách có thể biến điều đó thành sự thật. Đó là bên giáo Phật của Thích Ca, hai người cùng giao phó mạng sống cho nhau và chịu chung số phận. Họ có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh thể chất và tâm linh, và cậu chắc chắn sức mạnh đó được gọi là nhất liên thác sinh. Thích ca thì anh thấy điều đó không phải là một câu hỏi nhỏ, và anh nãy giờ Loki nói nhiều quá nên anh cũng không nghe hết. Và anh tóm gọn lại một câu là có cái lưỡi, Loki thì cậu chỉ biết mỉm cười và vào thẳng vấn đề luôn. Cậu hỏi người là kẻ phản bội à? Nếu phải thì sao? Thì chết chứ sao? Cả hai đang tung ra luồng sát khí cực mạnh thì bọn đao phủ của thiên giới đến. Ông già này liền đến hỏi ngày bọn ta được ban phán quyết thành thánh cho người. Nhưng lúc này Thích Ca cắn nát cây kẹo khiến ổng sợ điếng hồn. Thích Ca thì anh chả biết lũ này là ai cả. Lão này sau đó chuẩn bị đấm anh nhưng thích ca phun cây kẹo đâm thẳng vào tay ổng. Qua cây cú ổng rút cây súng ra và kêu tụi kia đọc kinh nhưng Loki đã ngăn lại và nói thích ca là con mồi của mình nên các người đừng hòng cướp lấy. Nhưng anh đây thì không ngán thằng nào. Lũ chúng mày bơi hết vô đây anh tiếp một lượt. Nhị thiên nham lưu kiếm pháp ra Saki sau đó cùng đến tham gia cùng với thích ca. Nhưng không chỉ có một mình anh mà thiên liên lý tâm lưu phái Okito và Kondo cùng nhập hồi cùng. Qua tập 6. Okita biết lũ thần trước mắt chính là những vị thần xấu nên cậu xin phép Kondo giết họ. Ông thần này sau đó bắn liên tục vào Thích Ca nhưng anh đều né một cách mượt mà, khiến ổng xóa ra quần khi không ngờ rằng Thích Ca có thể né được đạn của mình ở khoảng cách gần như vậy. Loki sau đó cùng sách đao ra tấn công. Okita liền phóng đến tấn công Loki nhưng Rớt và Odin đã xuất hiện ngăn mọi người lại. Chúng mày dư năng quá nên không biết làm gì à. Tao không cần biết ở đây xảy ra chuyện gì, nhưng tao rất không thích việc chia rẽ giữa các đồng minh vào những lúc thế này. Lúc này hai con quạ chửi bọn đầu đất kia một trận và kêu nhà ai về nhà nấy nhưng lão này không nghe lời. Odin lập tức lên tiếng tạo ra một áp lực cực lớn ép nát cả khung kính. Thế là nhà ai về nhà nấy để chuẩn bị xem trận đấu thứ năm. Ngài rớt sau đó cũng đến nói với Thích Ca rằng Mày đừng có gây thêm rắc rối nào nữa đấy nhưng Thích Ca chỉ bật cười và nói rằng Không gì có thể quy phục được ta, bởi vì thiên thượng thiên hạ. Duy ngã độc tôn, rớt thì ông cũng bó tay luôn. Thôi thôi quay về đấu trường xem đánh nhau nào. Sau khi rớt rời đi thì thần Bắc Âu đã tạo ra một vùng hắc ám khiến toàn bộ cây cối chết hết. Hai con chim thì cùng sợ ia chảy. Lúc này Bran cùng với gót đến chỗ của người đại diện cho loài người ở vòng 5. Vừa mở cửa ra thì hắn đang cong chim nằm ngủ với một dàn harem. Bran lập tức la lên kêu tụi kia đi chỗ khác chơi. Ông cao to đen hôi này cùng gãi chim rồi tỉnh dậy. Ông vừa thấy Bran thì liền phóng đến. Và tên biến thái này là võ sĩ sumo vĩ đại nhất của nhân loại tên là Raiden Tameemon. Ổng sau đó hỏi Bran sẽ hợp thể với mình à, nhưng không phải, Bran sau đó gọi thơ đến. Ôi cha mẹ ơi bã còn to hơn cả lão này nữa, đây chính là người mạnh mẽ nhất trong số Vakise. Cứ tưởng Raiden sẽ sợ những ổng lại càng thích hơn vì gu của ổng là phụ nữ to con mà. Raiden sau một hồi ôm ngực của bã thì bã đã đổ và hợp nhất với Raiden. Trận đấu thứ năm cũng được tổ chức, lần này sẽ là cuộc đối đầu của hai sumo vĩ đại nhất, đại diện cho nhân loại đến từ Nhật Bản, Raiden Tame Emon vua của võ đài sumo suốt hơn 20 năm và đại diện của thần linh để đối đầu với đô vật vô song chính là Shiva, vị thần ba mắt đến từ xứ sở Ấn Độ, qua tập 7. Trước khi bắt đầu trận đấu, Raiden có ném một nắm muối và đập một phát để muối phân tán ra. Đó chính là một nghi thức trước khi bắt đầu. Raiden sau đó mở màn bằng một cú đạp chớp nhoáng khiến Shiva chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Không để cho Shiva phải chờ lâu, Raiden tiếp tục lao đến tấn công nhưng Shiva đã đỡ được nhưng chỉ đỡ được một tay thôi còn tay kia thì anh liền sử dụng móc cua kiểu Nga và thành công. Choảng Siva gục ngã và chuẩn bị bồi thêm một gấu nhưng Siva nào lại chịu ngồi yên để ăn đòn này. Anh lập tức dịch chuyển đến Raiden và đấm một phát thẳng vào ngực và giật anh ta bay đi. Siva nãy giờ chỉ kiểm tra xem đối thủ có xứng đáng làm mình vui vẻ trong trận này hay không thôi. Cả hai lúc này cùng hăng máu lên rồi, nhưng trước khi hăng máu và choảng nhau bạc bạc thì thằng tác giả sẽ đưa chúng ta về cuộc đời của Raiden. Sự ra đời của một kẻ bất thường, tháng 1 năm 1767 ở tỉnh Shinano. Đây chính là Raiden lúc còn nhỏ mang tên Tazokichi. Anh lúc ấy chỉ mới 3 tuổi nhưng không thể đứng được. Bố mẹ của anh rất đau đầu về việc này nhưng không có nghĩa là không yêu thương con mình. Trong lúc hai ông bà đi làm trở về thì họ đã thấy Raiden cố gắng đứng dậy và di chuyển những bước đi đầu đời của mình. Nhưng khi anh di chuyển thêm một bước chữ nữa thì cơ thể lập tức bị phản ứng với cái gì đó. Nó khiến anh cực kỳ đau đớn đến mức bể nát cả răng. Cả bốn chi và xương sườn đã bị gãy, đó không phải là do xương của anh quá yếu, mà là do cơ bắp quá mạnh đến mức tự đập nát xương mình. Nếu để việc này lâu hơn thì anh sẽ bị cơ bắp của mình nghiền nát. Thế nên anh cố gắng vùng dậy với sự giúp đỡ của bố mẹ, dần dần. Để kiềm chế được cơ bắp, cơ thể của anh đã sinh sản ra những sợi cơ mới có thể gọi là một lớp vỏ. Chúng ta gọi thứ đó là bách ấn. Raiden lúc này bắt đầu giải phóng bách ấn khiến cơ thể của anh không bị chèn ép và giải phóng toàn bộ cơ bắp rồi liên tục to lên. Vì đây có thể nói là một cách tự sát nhưng anh có thơ ở bên cạnh, cô lập tức khống chế và giúp anh kiểm soát hoàn toàn cơ bắp nỗi loạn. Và volume của Raiden chính là đai sumo cường hóa siêu cơ, và đây chính là lần đầu tiên anh có thể chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình. Đã để Siva đợi lâu, Raiden lao đến với tốc độ 100 cây chúa điên cuồng tấn công và dùng cúp nhất văn tự như một đòn chí mạng khiến Siva không có cơ hội phản đòn. Khán giả bên trên thấy cảnh này cực kỳ phấn khích để kết thúc cuộc chiến nhanh chóng. Raiden nắm đầu Siva rồi đập anh ta nhưng Siva đâu dễ thua như vậy. Anh ta liền cụng lại với một lực mạnh hơn và chưởng một phát vào bụng Raiden cùng với một đấm hai tay thẳng vào mặt. Rồi rồi bây giờ đến Siva bắt đầu sân chơi của mình, anh lao đến dùng liên hoàn đấm. Với bốn cánh tay thì anh có thể đấm đến 100 cái chỉ trong một giây nhưng Raiden đã kịp bắt được tay của Siva. Anh cường hóa cơ bắp vào hai cánh tay của mình vặn nát cánh tay của Siva. Nhờ có Volun giờ đây Raiden có thể tự do cường hóa mọi bộ phận mà mình muốn, nhưng Siva thì anh chỉ mới mất có một cánh tay thôi. Trận chiến chưa kết thúc dễ như thế khi nắm đấm của Siva chứa 1116 linh hồn của các vị thần Ấn Độ. Anh sau đó cường hóa lên và chạy đến đánh nhưng đều bị hụt. Có vẻ như mất đi một cánh tay nên độ thăng bằng không được tốt. Anh để lộ quá nhiều sơ hở nên Raiden đã đấm một phát vô mặt. Không chịu bỏ cuộc, Siva vùng dậy đấm một phát với lực công cực nặng vì Siva đã sử dụng sức nặng của 1116 vị thần trong đó. Nghe được rắc rối này, Raiden cùng phản công bằng những cú đấm liên tục vào mặt, Siva lợi dụng sơ hở choảng thẳng một đòn chí mạng vào bụng khiến Raiden hộc máu. Cả hai sau đó có một màn cùng đầu liên tục, lực cụng mạnh đến mức run cả võ đài. Được chiến đấu với kẻ xứng tầm như này, Raiden làm Siva nhớ lại khoảng thời ấy. Qua tập 8, Siva có đồng hành cùng với thần bão tố tên là Juda, hai người tuy tính cách ngược nhau nhưng lại hoàn toàn hiểu ý nhau. Vì cả hai cai trị cả một vùng đất nên ngày nào cũng có khách đến thăm và phải tiếp đón bằng vũ lực. Siva coi Juda là một người bạn thân nhất của mình, và Siva thì anh muốn tương lai của mình sẽ là một vị thần nhảy múa Nata còn Juda không đơn giản như vậy. Ước mơ của anh là đứng trên đỉnh của thần giới Ấn Độ. Anh muốn thử thách bản thân xem mình là một vị thần vĩ đại như thế nào và anh cũng muốn ngắm những cảnh đẹp chưa ai từng thấy. Juda có ngõ lời kêu Siva đi cùng nhưng anh ta thì không hứng thú đến việc đó nhưng khi làm gì với Juda thì anh cũng vui cả nên thôi chấp nhận vậy. Thế là cả hai lên đường đi tìm đỉnh cao thần giới Ấn Độ ban đầu thì mọi người cười nhạo và khinh thường. Tuy nhiên khi cả hai dùng chính bàn tay của mình càn quét thì dần dần mọi người đều kính nể và sự chế giễu chuyển thành tôn trọng, sự khinh miệt biến thành mong đợi. Hai người càng ngày tiến càng xa và có nhiều cơ hội, với mỗi vị thần bị đánh bại, họ đạt được danh hiệu của đối thủ. Nhưng gánh nặng càng ngày càng lớn, hai người liên tục đối đầu với các vị thần hùng mạnh và liều mạng chiến đấu với các vị thần vĩ đại nhất Ấn Độ, đụng độ cả lôi thần, cùng nhau nhảy múa trước chiến công, một thời gian sau thì hai người đã đánh bại được 1.115 vị thần đứng trên đỉnh cao của Ấn Độ và được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mà chưa ai từng thấy. Nhưng cuộc rắc rối đến từ đây, Juda muốn quyết đấu với Shiva vì theo anh chỉ có một vị thần có thể đứng trên đỉnh cao và đó phải là vị thần hùng mạnh nhất. Shiva cùng hiểu tính người bạn của mình là một khi quyết tâm thì sẽ không thay đổi nên anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời thách đấu. Cả hai sau đó quyết chiến ngang tàn không ai nhịn ai, Tiếng nắm đấm của hai vị thần mạnh nhất vang vọng khắp toàn cõi Ấn Độ, mồ hôi của họ chảy thành mưa thành bão. Đối với hai người họ, đó vừa là niềm vui lớn nhất, vừa là nỗi buồn lớn nhất mà họ từng trải qua. Thế là một thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh như chó dí chạy ngoài đồng. Juda đã mất hoàn toàn sức mạnh về thể lực, nhưng khát vọng chiến đấu để chiến thắng trong anh vẫn còn. Siva thì anh chỉ biết chiến đấu và cầu cho Juda đừng đứng dậy nữa vì anh không muốn thấy người bạn của mình chết. Nhưng Juda vẫn đứng dậy vì hy vọng mơ ước to lớn của mình. Siva hiểu được điều này nên anh quyết định bỏ cuộc, nhưng Juda đã nói mình thua rồi. Khi ai đó dốc hết sức với ta thì ta cũng phải đấu hết sức đến tận cùng. Mạo hiểm tính mạng khi đấu với một kẻ nương tay thì nó còn tệ hơn cả cái chết. Nhưng Siva đã nói rằng mình chỉ muốn cậu được đứng trên đỉnh cao thôi vì đó là ước mơ của cậu mà. Xong rồi khóc như một đứa trẻ. Nhưng theo Juda thì đến cuối cùng, tất cả những vị thần ở đây đều đứng trên đỉnh cao cả, Thế là Juda giao thần giới Ấn Độ lại cho Shiva cùng với nguồn năng lượng của 1116 vị thần rồi rời đi trong vui vẻ. Thế là Shiva đứng lên đỉnh cao và trở thành thủ lĩnh của các vị thần, nhưng để đánh đổi cho việc này thì anh đã mất đi người bạn thân nhất của mình. Hiện tại thì Shiva đang chiến đấu vì hy vọng và ước mơ của những người yêu quý mình nên anh không thể thua được. Juda thì anh cũng có mặt ở đây để cổ vũ cho người anh em của mình. Nhiệt huyết của Shiva đang cao trào, anh bắt đầu nhảy múa trên chiến trường của mình. Đó chính là vũ điệu chiến tranh, Siva hiện tại thì độ né của anh cũng phải ngang tầm Goku trạng thái vô cực. Mọi đòn tấn công của Raiden đều được anh né và phản công rất mượt mà, đứng trước điệu nhảy của Siva. Raiden hoàn toàn không có khả năng phản công, ở trên khán đài những vị thần cũng không ngừng vang nhịp. Anh không ngừng nhảy múa khiến những vị thần khác phải mở to mắt nể phục. Raiden biết mình không thể đấm chúng nữa nên đã dùng thâm sơn để phòng thủ. Nhưng vũ điệu tàn bạo đã khiến Siva bùng cháy, luân hồi võ dũng liên tục được thi triển. Và để kết thúc ở đây, Siva dùng hỗ trảm viêm vũ rạch một đường đồng thời đốt cháy toàn bộ da thịt trên cú chảm. Có vẻ trận chiến đã định đoạt rồi nhưng chúng ta hãy đến tập 9. Những người sumo họ không buồn bã mà lại rất vui mừng vì cuối cùng Raiden có thể đấu vật với sức mạnh thật sự của mình. Raiden lúc còn nhỏ thì anh rất thích sumo. Nhưng sumo lại không hợp với anh ta, đối thủ mạnh nhất trong làng anh chỉ cần giật ủi là liền văng ra. Thay vì bọn họ ca ngợi anh là người mạnh nhất trong làng thì ngược lại, Bọn họ coi anh là quái vật và không dám tiếp xúc. Raiden chỉ biết khóc và hỏi mẹ rằng tại sao thần linh lại cho con một cơ thể như thế này, nhưng bà đã rất biết ơn thần linh vì điều đó. Bà nói sức mạnh của con chính là món quà từ thần linh, vậy nên con phải tìm cách sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ những người yếu đuối. Thấu hiểu được ý nguyện của mẹ, Raiden sau đó lên rừng vác củi phụ giúp gia đình. Lớn lên thì góp sức giúp đỡ mọi người và được mọi người yêu quý, nhưng sau vụ phun trà núi lửa lần thứ ba ở năm 1783, toàn bộ mùa màng của người dân đã bị nó phá hủy, dịch bệnh bùng phát, người dân lâm vào cảnh khốn khổ và chết đói, thế là vào năm 17 tuổi. Raiden quyết định rời xa bố mẹ và tiến chạy với đôi chân trần của mình lên Edo rồi trở thành võ sĩ sumo. Anh mới vô thì còn ngại vì sợ làm người khác bị thương nhưng khi thực chiến thì lại khác, anh liên tục bị huấn luyện viên giật đo sàn. Sau trận đầu tiên, Raiden cực kỳ phấn khích vì lần đầu tiên trong đời mà anh có thể dùng hết sức của mình để tấn công, anh sau đó cố gắng luyện tập theo sự huấn luyện của sư phụ. Raiden sau đó có một trận mở màn dưới danh nghĩa của Thái ấp Maxua, nhưng mọi đối thủ trên sân, anh đều giật bay họ chỉ với một đòn, sau một loạt trận chiến áp đảo. Anh đã trở thành ánh sáng soi dọi khắp Edo và cứu đói quê hương của mình. Tuy nhiên những đối thủ của anh càng ngày càng sợ hãi khiến anh nhớ lại khoảnh khắc bị gọi là ác quỷ. Nên anh đã cố tình để thua trận đấu. Đến chiều thì anh đang rất ăn năn vì mẹ của mình đã nuôi dạy rằng phải dùng sức mạnh để giúp đỡ kẻ yếu. Thế vậy mà giờ đây anh lại dùng sức mạnh ấy để ức hiếp kẻ yếu, nhưng nghề sumo là cách duy nhất để mọi người ở quê nhà có cái ăn. Thế là để không làm đối thủ bị thương, Raiden đã dừng sử dụng chiêu thức mà mình giỏi nhất. Nhưng dù vậy, Raiden vẫn tiếp tục thắng và có thể gửi tiền về cho quê nhà. Anh nằm trong danh huyền thoại sống với cái tên đô vật vô song. Nhưng suốt sự nghiệp đến lúc từ giả võ đài, anh chưa bao giờ được thi đấu với toàn bộ sức lực dù chỉ một lần. Thế nên trận chiến này sẽ là cơ hội để anh phô diễn con át chủ bài của mình, Raiden bắt đầu thực hiện những bước khởi động của sumo và dồn toàn bộ tinh túy năng lượng vào lòng bàn tay. Anh phóng đến và dùng toàn cơ bắp trưởng một phát chí mạng thổi bay hai cánh tay của Siva. Đây chính là chiêu cấm bát chỉ ô của anh, nhưng Siva thì anh vẫn còn sống sót sau đòn chí mạng này. Nếu ngay từ đầu Siva không giơ tay phòng thủ thì có lẽ sọ đã bị nghiền nát. Đòn trưởng đó tạo ra một làn sóng xung kích rất mạnh, nó phá vỡ hoàn toàn rào cản âm thanh, với những vị thần ở đây có vẻ họ sẽ chết sau đòn này. Nhưng Siva thì anh ăn hành quen rồi, cơ thể của Raiden sau đó lập tức phản chấn, vì cơ bắp di chuyển với tốc độ quá cao và gây áp lực cực lớn, khiến cơ thể anh không chịu nổi nên đã bị chiêu thức đó xé toạc ra. Thơ cũng đã xuất hiện hỏi tình trạng nhưng Raiden lại muốn cô ta di chuyển cơ bắp của anh nhanh hơn nữa. Dù cho có bị xé toạc nhưng cuối cùng thì anh đã có thể dốc toàn lực vào môn võ sumo của mình. Anh muốn đặt cược cả sinh mạng cho trận đấu này, hiểu được ý nguyện của Raiden. Cô cùng chấp nhận hợp nhất lời đề nghị của anh, Siva thì anh cũng thấy năm vị thần vĩ đại và Juda đến cổ vũ. Bên dưới là đám đàn em đang cầu nguyện cho mình, thế là con át chủ bài của Siva sẽ được tung ra. Anh đâm tay vào ngực và ép cho quả tim của mình đập nhanh hơn, tương truyền rằng khi đến đúng thời khắc, Siva sẽ nhảy điệu luân hồi võ dũng và hủy diệt thế giới. Nhưng truyền thuyết chưa dừng lại ở đó, Siva sẽ thiêu đốt bản thân cùng với cho cốt của mình. Đây được gọi là luân hồi võ dũng khôi trần, trận chiến cuối cùng của hai kẻ vượt qua giới hạn của bản thân để chiến đấu vì hy vọng và ước mơ của người khác sẽ được bắt đầu. Qua tập 10, chỉ cần Raiden chạm vào bất kỳ chỗ nào của Siva đều bị thiêu cháy. Nếu như trận chiến này càng kéo dài thì Raiden chắc chắn sẽ hoàn toàn bị thiêu rụi, nhưng việc Siva sẽ chiến thắng ở trận này thì vẫn chưa thể biết. Khi hiện tại Siva đang miễn cưỡng kích thích bản ngã của mình để khiến bản thân bốc cháy, và nếu duy trì quá lâu thì bản thân anh sẽ bị thiêu rụi. Raiden vì dùng nhiều đòn nặng hụt quá nhiều nên cơ thể dần cạn kiệt, Siva thì anh liên tục nhảy múa cùng đám lửa, nghe được âm thanh cổ vũ của những người anh em. Raiden như được tiếp thêm sức mạnh và đẩy lùi được Siva, cơ thể hiện tại của anh cũng sắp thành cho nhưng Juda bên trên đã tiếp cho anh thêm những cơn gió chuyển sức mạnh. Lúc này Raiden sẽ một lần nữa dồn hết sức vào cú đánh bằng lòng bàn tay nhưng Siva cũng không ngại tiếp chiêu, bát chỉ ô được thi triển. Đại thiết niêm vũ của Siva cùng bồi đến và chấn thẳng vào hủy diệt toàn bộ cánh tay, cuộc chiến đã phân thắng bại. Raiden Anh rất vui vì đã dùng cạn sức lực của mình mà không còn một chút hối tiếc nào. Anh sau đó kêu thơ giải phóng anh ta khỏi Volun và đến cho Siva kết liễu mạng mình. Trận quyết chiến sinh tử hết sức hùng tráng có phần thắng thuộc về Siva, thủ lĩnh thiên giới Ấn Độ. Dù đã chiến thắng nhưng Siva giờ đây đã bay mất ba cánh tay và nếu như Raiden không quá chú tâm vào sumo và chiến đấu tự do đến cùng thì không biết kết cục sẽ ra sao. Các su mô trên khán đài quyết định cùng nhau dậm chân coi như là lời vĩnh biệt đối với một huyền thoại vĩ đại và hùng mạnh nhất. Sau trận này thì cô nàng Vakize thứ ba đã quyết định ra đi cùng với Raiden, nên Góp giờ đang khóc rất nhiều vì cô ấy là người mà mình rất yêu quý. Góp biết là làm việc này để cứu nhân loại, nhưng như thế thì quá đáng quá. Tuy vậy Adam cha đẻ của nhân loại đã từng nói, khi ta bảo vệ những người quan trọng với mình thì cần gì phải có lý do chứ, Bran cũng buồn lắm chứ không vui. Cô đã hứa rằng mình sẽ không lung lay cho đến cuối cùng nhưng giờ thì quá yếu đuối để đứng nhìn bọn họ chết đi. Phía bên đây thì ông rớt đã đi tìm thích ca để tâm sự. Nhưng khi thấy thằng này có đống kẹo ngon nên lại xin nhưng nó lại éo cho và bỏ hết đống kẹo vô mồm. Và mục đích của rớt đến đây là để kêu thích ca ra đấu ở trận thứ 6. Vì đối với ông, chơi là phải thắng thì mới là thần. Thích ca thì anh cũng không dám chọc lão nên đã tới ôm ông và kêu ông ngồi xem vui nhé. Bóp trong lúc đi lấy băng gạc thì cô có nhìn thấy đám thất phúc thần. Lão này đang cay đến lòi chị ông thích ca và hứa lần sau sẽ trả thù. Góp bên ngoài thì cô đã bị một đám cao to đen hôi bao vây chuẩn bị bắt nạt thì Jack đã có mặt để mời trà. Đến đây thì tập 10 cùng đã kết thúc. Ở những tập sau sẽ là trận đấu của thích ca nên khá là mong chờ. Mình sẽ cố gắng thực hiện nhanh nhất để phục vụ mọi người nên hy vọng mọi người ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh nhé. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem.